họp hoan nơi đây bọn bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt lên happy birthday happy birthday to you